em có em tự ra được mà gì phải xin đâu mà đi nó về đi vào nó lại không cho không có cái áo áo vàng là em ra được mà áo vàng là em tự ra vào được mà không phải xin chủ yếu là trên trên khoa em nên là họ cho cho xuống không nhưng đây là có có thẻ em cả áo vàng là mình tự ra vào được mà tình vợ như nào mà hôm nay nó đỡ hơn. sao hôm qua nhìn mặt ờ, vợ nó phải sưng lên ờ, phù thế hôm qua nó nhìn nó thành đó nó đi lọc máu xong nó hôm nay nó xuống lọc máu xong lại xuống à ừ. hôm nào lọc máu thì là hết phù gì ừ. không lọc thì lại lên à không lọc nó lên thế bác sĩ bảo như nào bệnh như nào bác sĩ bảo là cứ ở một tuần tình tuần sau thế nào đấy theo dõi một tuần đó ừ. Nó nhưng mà bao bác sĩ có nói bệnh tình nó, nó nặng lên hay nhẹ lên không như nào không? hôm nay nó bảo kháng thì nó nhẹ hơn một tí. À. Sao anh qua nhìn à, mặt của em thì nó phủ thế đúng không? Hôm nay nó xuống một tí. À. Thì có có có vẫn ngồi lại được dậy được thì. Tới tới nó ngồi thì vẫn ngồi được. À đỡ đỡ thì không tự dậy được rồi à? Ừ. à. cơm là mua trên đấy à ừ, nó có người mang mang lên họ có thu tiền là bao tiền một suất nó nó bảo 50 nghìn một suất 50 nghìn nữa ừ, ờ, cứ qua ờ, hỏi nó bảo là cứ mỗi người thì một ngày hết 100 một ngày hết 100 hai ngày hai vợ chồng thì một ngày hết 200 vợ của anh đâu người không ăn nhưng mà cứ mang lên bảo là thế vợ của anh thì không không phải mang nữa nó bảo nhưng mà nhưng mà vợ em có ăn đâu mà họ tính tiền ừ, nhưng mà cứ không, thì bảo em mình anh ăn thôi thì tính chứ. Em biết được. Đó. bây giờ vợ em không ăn được thì em chỉ mua một suất đúng không? Thì em báo người ta một suất thì thu tiền một suất đấy chứ. Nhưng mà cứ mang đi đặt đấy gọi là cái thì em hỏi bác sĩ đã phòng đó. Nó thì nó cứ mang lên đặt đấy thôi, vì cứ đi vào sổ dưới rồi. Em cứ bảo bác sĩ là bây giờ chỉ một chỗ mỗi mình em ăn thôi, vợ em có ăn đâu mà tính tiền cả vợ em. Ừ. Bây giờ tính cả một ngày là bao nhiêu 200 à? ờ, thì bây giờ vợ em làm ờ, ờ, ăn sữa thì làm sao ăn được cơm mà tính tiền ờ em phải bảo chứ từ hôm vào nó ăn được cái gì đâu mà mà tính tiền cơm vợ em ăn được gì sao không bảo biết rồi bà ăn sữa thế nhưng mà vợ em ăn được cơm mà họ tính tiền cơm thì em chỉ mua một suất thôi chứ lấy một suất thôi thì để hai suất đấy chỉ ăn một suất thôi còn... thì bỏ một suất đi cái gì Bỏ nhưng mà Thế nhá, về em về em bảo bác sĩ là bây giờ chỉ có mỗi anh em ăn ờ, cơm thôi, anh bác sĩ chỉ tính tiền một suất cho em thôi, em không lấy suất suất của vợ nữa, vợ ăn ở đâu mà tính. Sao em không nói? Sao tôi vào có bảo anh? Hôm qua bảo là cố thế cứ, ăn này thì hôm qua nghĩ là toàn không hay là cái gì đó thì họ tính tiền đấy nhưng mà mình không ăn ăn một suất thì mình thì mua một suất thôi chứ vợ ăn ở đâu mà mua hai suất trời ơi sao không bảo thế là họ thu tiền lần nào chưa ra viện họ tính tiền đúng không ừ. ra viện này bán đắt nhỉ ở viện viện nhi nó có tính có 35 nghìn một suất thôi mà 35 40 nghìn thôi mà em nhớ về bảo bác sĩ nhá em như anh nhận là bác sĩ bây giờ bây giờ vợ em ờ, ốm nằm thế không ăn được tí gì thì em chỉ mua một suất cơm thôi sao bệnh viện cứ đưa hai suất em bỏ đi một suất phí à vợ em khỏe vợ em ăn chứ bây giờ vợ em làm thế toàn ăn sữa mới là ăn ờ, bột dinh dưỡng làm sao ăn được cơm mà bữa đưa hai suất cơm cuối cùng thì bỏ đi một một suất tiền không có thì bỏ đi một suất 50 nghìn để bảo bác sĩ chứ em cứ từ hôm nọ giờ hơn ờ, nửa tháng rồi mà cứ bỏ đi cơm thì phí à Trời ơi không bảo anh từ ngay từ đầu thì hôm nay anh vào nhé em hôm qua có một cô bên ờ, nước ngoài cô ấy xem được cái video của em ấy cô tên là Kiều Thu ở bên New Zealand ấy thì cô có ủng hộ cho chồng em 2 triệu đấy đây là 2 triệu anh gửi cho em 2 triệu nhá đây 2 triệu Đấy. Cô Kiều Thu bên New Zealand thì em có lời cảm ơn cô ấy. Cô Kiều Thu. Cô Kiều Thu ở bên New Zealand. Đấy, cô ủng hộ cho vợ chồng 2 triệu nhá thì nếu bác sĩ ờ, có yêu cầu đóng miễn phí thì em ấy đóng nhá. Vâng Còn trong ờ, này thì có như nào thì cứ gọi điện cho anh nhá. Để vâng. ừ, cất cẩn thận mà không là, là, là mất nhé. Ừ, cất cẩn thận và không là mất. Uống nước đi xong rồi uống hết thì vào. Vâng. Đây mua cho mua cho vợ em cái cái bịch bỉm này. Ừ. Đấy. Thì mấy hôm vừa rồi là là, là, là, là ấy ở đâu? Bỉm thì mượn qua xin gái. À em đi mua. Mua trong viện à? Không, không chưa, trên đấy thì em mua không lên. Trên đấy người ta bán à? Không, không đang ở ngoài thì mua xong này lên trên đấy không được xuống đấy. À tức là mua từ trước gì? À. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi. À. Cái đây của nó là mấy chục miếng đấy. Cái đây là mua cái này là cái này là tá tá cài chứ không phải là, là mạng tá cài bên hông này không phải là tá quần đâu. Ừ. cất cẩn thận vào. Để, để anh sang mất kiện bạn. Anh gặp à, đứa bạn anh là bác sĩ để anh anh bảo nó xem này nhá. Đi đây có gì thì gọi cho anh nhá. Để anh sang bên khoa kia. dạ không quay này anh đi ra ngoài này đi vâng